những đêm bơ vơ mình anh khóc nhớ em người ơi thế nhưng chẳng dám buông lời lời yêu em tình yêu này tròn sâu nhưng chắc em cũng biết rồi nhưng không nói ra tại vì sao người lặng im chẳng nói một câu lòng quặn đau đành nhìn em bước đi cùng ai rồi ngày mai anh sẽ sống sao khi chẳng có em bên cạnh anh ngậm ngùi anh đây chỉ biết lùi về phía sau luôn dõi theo từng nụ cười ánh mắt của em ngày hôm qua nụ cười ấy vẫn đang còn đây giờ vụt bay chỉ còn những cơn say tự tránh sao quá yêu lòng chẳng lẽ không thể ngoại lệ được sao chẳng còn em nữa giấc mơ ngày xưa khuất xa bóng ai mất rồi hạt mưa nhẹ rơi hòa tan giọt nước mắt trong những cơn đau cõi lòng em có biết không tại vì sao người lặng im chẳng nói một câu lòng quặn đau đành nhìn em bước đi cùng ai rồi ngày mai anh sẽ sống sao khi chẳng có em bên cạnh anh ngậm ngùi anh đây chỉ biết lùi về phía sau luôn dõi theo ánh mắt của em ngày hôm qua nụ cười ấy vẫn đang còn đây giờ vụt bay chỉ còn những cơn say tự trách sao quá yêu lòng chẳng lẽ không thể ngoại lệ được sao vì sao người lặng im chẳng nói một câu lòng quặn đau đành nhìn em bước đi cùng ai rồi ngày mai anh sẽ sống sao khi chẳng có em ngậm ngùi anh đây chỉ biết lùi về love you.